em khiến anh chết mê và trong cứ như bưng bê tự nhiên anh lại đứng kế chẳng vào tim của tim ta tay tê đã có ai đi lanh quanh trong con tim của em John của anh là người mẫu người gương mẫu cho con anh noi theo người chăm từng bữa cơm trong gia đình chứ không phải với cái nhà là sợ ta trôi neo thôi phèo anh không giỏi kiểu nên hai lỗi đều thầy này thề kiểu đó ai dám hốt chỉ thầy sẽ đúc sổ hộ nghèo để ngày nào em cũng ăn sáng trên lan mát tám mốt trên đó hoa ta biết được chi đàn ngọn người thì biết gà chiếc canh hồng nhọn anh là con, con ông há mật đây coi như gạo ừ là anh đưa em bắt tô gạo cô trang xẻ tay là lương anh bỏ vào hơn hai mươi xuân xanh anh cũng đi tìm miếng nhưng mà người em ra thì đâu còn nhỏ nào em khiến nay chết mê trong cứ như bấm bê người hiện nay lại đừng kể chạm vào tim vô tình ta tay tê đã có ai đi